rồi xin chào anh chào em à. anh giới thiệu đây là địa chỉ của anh ở đây ạ địa chỉ của tôi là thôn à, soi xã yên phú huyện huyện hàm yên tỉnh, tỉnh tuyên quang, quang. Vâng, anh à, cho biết uh, bí danh tên tôi là lê văn dũng à. trú tại thôn nàng soi vâng vâng cảm ơn đây là của anh ở đây là ờ, Tôi, uh, vườn đây là ờ, trồng các loại gì? vật thủ mấy cam, bưởi, vâng, đủ vâng. các loại trên. À, vâng, nhưng mà diện tôi... tích là bao nhiêu tổng số là bao nhiêu hát ạ? Như nhà tôi là ừ, diện tích là 1 h 2. 1 h 2. Vâng. À, mời các bạn ngày hôm nay chúng ta đến thăm cái diện tích vật thủ của nhà bà Tạ Thị Mai, Tạ Thị Mai. Lê Văn Dũng và ông Lê Văn Dũng và với cái vật thủ mà đang ra trái này nhưng hiện nay nó đang có một vấn đề mà khiến cho chủ vườn phải đau đầu nó đang vàng lá phải mất mùa đâu máy lên ra kia đâu kia đây đây nhiều đây nhiều quả này không như là nhà chết làm gì tôi chả có mua vâng. đang có em hay đi lễ lắm đây thưa các bạn đây là phật thủ đang bị à, vàng lá hết đúng không không có quả đang bị vàng lá à, quả thì bé có quả nhưng mà quả bé đây nhỉ không phát triển được đây, quả đây thưa các bạn bé quá <laughs> đây cành lá rất xấu cưa này, bé bé nó rất sinh hai tầng này. Phát triển được nữa. quả quả. Đây, mình nhận xét ở đây được. Năm quả như thế này thì thôi coi như là bỏ đây bán nó hàng sấy. Đẹp vâng, cực. Nó bị ờ, lại bị như kiểu ghẻ quả đấy. Đấy ghẻ quả. Ghẻ quả đấy. Đấy. Rồi quả méo vẹo đây, còn đây méo vẹo này. Không có tay. Không có tay. Các thủ phải có tay đẹp. Nhiều lắm. Thế mà thế này trông quả nó còi lắm nhỉ? Quả còi, không phát triển nữa, đến như này là nó dừng. Quả này là không phát triển. Lá xanh hết rồi này. Lá dụng cây sơn sát này. Đấy. Vâng. nghĩa mùa này cây phải xanh tốt nhưng mà lá sơn sát. Và thân của nó bị lấm đấy. Vâng. Thân bị lấm đen này. Đây này. Không có tay. Đây tay thì kiểu như là tay cụt ý nhỉ tay như tay đấy là không không, không, tay, nó không, nó không ra tay không đẹp hỏng hết nó không phải hàng vâng. đỉnh là không phát triển hàng chung không có mà hàng đỉnh thì không vâng. hàng này chỉ là hàng thái thôi hàng này là hàng sấy hàng, sấy đi để cho người ta ngâm rượu hàng rẻ nhất vâng thưa chị Mai thì ờ, với cái vườn uh, Phật thủ này thì cái cái cái, cái, cái, cái ước vọng của chị là gì cái mong muốn là gì ạ tôi à, mong muốn làm sao mà gặp được cái là anh Dũng chọn cho em là phân bón rồi thuốc uh, thì đang mong muốn di chuyển từ cái quả xấu này là làm sao đây này cái quả vật thủ này rất xấu cây này nó không có, không có Đấy. xanh trở lại vâng. và quả của nó là đẹp nó ấy chứ nó không bị ghẻ lở như thế này cái vâng. quả như thế này là chỉ có là để thái ra sấy thôi chứ còn không ấy còn không nếu mà quả nó đẹp ấy, thì được. là nó mới bán mới được giá còn cái quả, quả như này, như này là quả chỉ được có ba nghìn với hai nghìn hiện tại bây giờ thôi vâng đây này đấy, đấy đây này cho nên là cây lá ừ. thì là thì bây giờ chúng tôi vàng muốn ấy là sao nó đẹp là để... phục hồi ấy là bây giờ là muốn là là bên ờ, công ty là giúp đỡ chúng tôi là về phân bón về thuốc sâu làm sao mà cải thiện cho cái cây ờ, vật thủ này là nó xanh tốt trở lại rồi nó ra hoa rồi nó kết trái rồi là được như mong muốn là là là đấy là điều là mong muốn là lớn nhất của tôi vâng à. khi mà đến khi mà cái vườn vật thủ như này thì uh, bà có thất vọng bà có tôi buồn không? tôi thất vọng tôi buồn lắm vâng, vâng. bởi vì là cây của tôi trồng 6 7 năm nay chưa được ừ, chưa được đáng cho thu chưa được đáng kể bây giờ nó hỏng hết như thế này rất là buồn bởi vì cả nhà nhà tôi là làm nông thôn mà chỉ trông chờ vào mỗi cái cây này thôi mà bây giờ nó hiện tượng nó như thế này thì nếu như mà không không à, gặp được cái là à, phân mà bón đúng ừ, cái phân mà hợp với nó và thuốc hợp với nó thì của công ty uh, uh, Silic Tân, Silic Tân, Phát. Tân Phát mà mà bón cho nó để mà nó lên được thì vườn của tôi hỏng hoàn toàn này là kinh tế của gia đình tôi sẽ là đi xuống trầm trọng. Vâng. Đây là trong ờ, các cây của mình như là đây toàn lấm mốc ở trên đầy hết thân rồi đúng không? Vâng. vâng. Bị lấm hết cả thân cả lá cả quả rồi. Cái này là phục hồi là bây giờ theo dùng cách phân silic thì ta sẽ sử dụng là cả hai cái loại. Vâng. Vâng, vừa bón gốc là vừa phun tưới. Vâng thì để cho nó phục hồi về cây và quả vâng. và đồng thời là làm sạch những cái cái ờ, mốc ở trên thân này nữa vâng. nếu mà cái mốc trên thân này nếu như cần thiết thì mình có thể là hỗ trợ bằng thêm thuốc bảo vệ thực vật vâng. còn bây giờ mình trước mắt là mình phun phân bón silic và túi 300 gram thì nó cũng sẽ là rửa trôi lấm mốc này đi thì là mình cũng sẽ có cây sạch cây nó phải sạch thì nó mới khỏe cây nó lấm bệnh thì sẽ không bao giờ được khỏe vâng thưa bà là Nguyễn Thanh Tân thì bà có thể là cho cách liều lượng để sử dụng cái cái cái phân bón silic cho cái vườn bạch thủ à, phật thủ này thế nào? À, vâng với cái vườn à, bạch vườn vườn à, phật thủ, phật thủ, phật thủ này thì à, khi mà đến đây trước hết là tôi nhận xét xong chúng tôi sẽ đưa ra một cái công thức cho bà con. Yeah. Dạ. Thì nhìn chung mà mới chặt chợt nhìn ấy thì mình trông xa mình cứ nghĩ là cái vườn này nó là vườn cam và lá. Yeah. Dạ. Vì lá đậu gần đúng là cam yeah. Dạ. mà nó vàng tức là mức độ này là vàng là khá là trầm trọng. Yeah bởi vì thứ nhất là uống nước này yeah. thứ dạ. hai là do trong nhiều năm qua thì mình đã lạm dụng cái ờ, NPK yeah. Dạ. mình cũng bón khá nhiều xuống đây yeah. Dạ. mà khi mà mình bón nhiều cái đạm nâng kali hoặc NPK là phân đa lượng xuống đây nhưng mà lại bón trên một cái nền đất trũng yeah. là nó bị ừ, ứ động nước yeah. cho nên là nó sẽ bị ờ, cái cái cái rễ của nó bị nhạt yeah. thế là nó bị uh, rễ và nó không không tức là đất nó không có độ thoáng cái oxy nó không vào à. uh, trong đất nó nó không nó không dễ nó không lấy được oxy à. chính vì vậy mà bộ rễ kém trước à. hết là mình phải nhận xét cùng nhau nhận xét là bộ rễ này kém à. từ cái bộ rễ kém này thì cây nó mới vàng vọt lá thì rụng trơ trội ra và ở đây là quả nó nưa thưa lắm có à. những vâng. cây thì chắc chỉ có vài quả thôi à. rất ít quả mà quả thì nó ghẻ này rồi cái tai của nó nó không cong không đẹp à. và quả này nó rất cằn đây, dạ. những cái quả như thế này thì không thì phát triển không phát triển được nó à. cằn mà nó ừ, cằn cỗi và nó như là di dạng dạ. di dạng mà đúng ra phật thủ là phải, phải tạo có. ra được những cái ờ, quả như bàn tay phật to bóng và ờ, to bóng à. bàn tay phật nếu mà mà làm sao mà chăm được cái quả phật thủ nó đẹp như này ạ thì đấy cái này là chúng tôi phải bán được đấy. từ 20 đến 25 nghìn một cái cân cái này là đẹp như này để đấy thế nhưng mà như thế này thì chỉ được có 2 nghìn thôi thế mà như bây giờ cái vườn đấy cái đấy, vườn chọn vật cả thủ vườn được một quả đẹp đây chọn cả vườn á <laughs> mấy trăm một ha vật thủ của nhà chị mai tôi chọn đi mỏi cả chân mới được một quả như này đấy vâng đấy đấy đấy thế thì rất là nguy bây hiểm. giờ phải làm nào nguy hiểm làm mà nó như thế này hết thì đúng là chỉ có hai nghìn một cân còn không người ta còn không muốn lấy đây là vâng vâng trên cây à này có quả khô đây, à, ờ, bật luôn, bật bạn bạn hoàng bật luôn vào đây bật luôn vào đây đây đấy cái này là do là cây bị suy và suy và ừ, thiếu dinh dưỡng đấy mà chủ yếu ở đây là thiếu là thiếu phân trung lượng vâng. trung vi lượng vâng. đấy thì với cái vườn như thế này thì công ty sẽ giúp cho bà ừ, giúp cho nhà bà Mai ở đây là khắc phục bằng phân silic để phục hồi cái vườn ừ, Phật thủ này vâng. để giúp cho cái bộ rễ đầu tiên là giúp cho bộ rễ uh, sinh trưởng ra nhiều rễ mới ra nhiều rễ tôm mới này uh, giúp cho nó lấy được thức ăn uh, còn tồn dư trong đất tức là khi mình bón NPK vâng, xuống vâng, đây thì nó vẫn còn nằm một chút ở đây vâng. nhưng mà cây không hấp thu được là do bị dễ nghẹt dễ yếu thì nó sẽ hấp thu cái tồn dư đó cộng với cái dinh dưỡng của phân xinic sẽ sau một tháng thì cây này sẽ xanh tốt trở lại sẽ những cái lá lá vàng này những cái lá già này nó sẽ rụng hết và nó đâm chồi non vâng và nó đâm chồi non nó ra sẽ ra nhiều chồi mới và chồi ra đến đâu thì lá non ra đến đó và lá non ra đến đâu thì xanh mướt đẹp đến đó vậy thì Ngày hôm nay à, công ty của chúng tôi đến đây để cho phân là mô hình. Yeah. Thì dạ. bây giờ ừ, mình mang cái túi 5 cân ra đây. À, mà công Hoàng ơi, mình túi 5 cân ra đây Hoàng ơi. Mà ừ, công ở ngay cái chỗ ấy đấy, ngay cái chỗ ừ, ấy thuốc ấy. Vâng, với cái vườn vườn phật thủ à, bị vàng lá nghẹt dễ như thế này, lại còn à, sâu bệnh và lấm mốc thì à, công ty của chúng tôi chỉ đạo là ta sẽ bón với cái cây phật thủ mà 7 năm tuổi trên một gốc như này thì ta sẽ bón là 5 nạng 5 nạng cho đến một cân trên một gốc và uh, mình sẽ một cái hướng nữa là để giúp cho những cái lá uh, mà những cái cành lá mà nó đang bị khô khốc này nó ra nhiều chồi mầm mới thì mình phải dùng cái túi 300 g để phun thì trước hết là mình đến với quy trình bón à, vâng đây là cái túi phân sinic Tân Phát Bắc Giang có trọng lượng là 5 kg đây là dòng phân phân hủy chậm và với uh, một cái cây này như, như ờ, cây phật thủ ở cái độ tuổi này thì mình sẽ bón nửa cân trên một gốc xong là chị ờ, rắc con điện rau keo rắc Bố nhận xét về cái thân cây này thế nào? Thân cây này là đang bị ờ, nấm nấm vâng nhiều. Vâng. Vâng, này đó. Ừ, cái, cái, vâng, cái thân cây nó khô không thể phát triển được. Vâng. Nó khô phát triển được. Vâng. Rất thân Và nhiều. một bát này thì ờ, có trọng lượng là khoảng... Tương đương với lửa cân. Tương đương với khoảng nửa ờ, cân. Vâng, nửa cân. Thì một túi này mình rắc cho 10 cân. 10 cây, 10 cây. Rắc cho bay cho dạ. và mình sẽ rắc ờ, cách gốc khoảng độ 3 40 cm ra nhé. Dạ. Đấy. Phân cá. Phân cá. thế được rồi giữa hai cái Con... cây giao nhau này cũng cho nó một cho đầm đầm chị đúng rồi đấy rồi tiếp tục là rắc thêm đi thế bây giờ cái vườn vật thủ như này thì em muốn hỏi là nếu mà bây giờ công ty liệu có khẳng định là là là phục hồi được không ạ? À, vâng cái câu hỏi này rất là hay. Vâng. Câu hỏi này cũng giống như hàng trăm hàng ngàn những câu hỏi của những người trồng Phật thủ. Vâng. Là khi mà phụng Phật thủ có vấn đề. Vâng. Bởi vì Phật thủ là một cây mà cho cái giá trị kinh tế cao. Vâng. Rất, rất cao, cao rất hơn cam nhiều. Ngoài cái việc mà cho giá trị cao ra thì vâng. cái cây này thuộc còn thuộc là cây tâm linh. Vâng. Cho nên là ở nhiều nơi thì bà con cũng đã ứng dụng cái tâm linh các cây vâng. Phật thủ rồi. Vâng. Vâng. Thì um, với cái cây như thế này thì mình cứ chỉ cần rắc độ 5 nạng trên một gốc vâng. nếu có điều kiện thì rắc một cân vâng. không có điều kiện thì rắc 5 nạng một gốc và mình phun cho nó khoảng độ à, khoảng độ 5 lần vâng. 5 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày vâng. thì sau khi à, phun và rắc xong khoảng trong vòng một tháng thì vâng. sẽ phục hồi hoàn toàn vâng. tôi cam kết vâng. phục hồi ở đây là gì là cây bắt đầu rễ ban đầu từ cái rễ này rễ ra vâng. nhiều rễ mới rễ tôm này à, khi đó thì mình mình bới cái gốc lên là dễ có thể nói là sau một tháng là dễ ra tu thủa luôn Thế bây giờ tôi cũng muốn hỏi là nếu như cái vườn vật thủ này nó đang uống nước này thì liệu là cái phân này nó có cải tạo được không hay là ta phải khơi rãnh cho nước nó tiêu đi ạ? À, vâng nếu mà cái việc mình khơi rãnh tốt vâng. thì nó sẽ hấp thu nhiều hơn vâng. nhưng cho dù mình không khơi rãnh hết vâng. mà mình dắt cái phân này vào vẫn khắc vâng phục được cái vườn này vâng vâng à, 10 phần lúc đó thì nó khắc, sẽ khắc phục được khoảng 8 phần vâng, vâng. nhưng nếu mình khơi nước đi thì nó sẽ khắc phục được khoảng vâng. à, độ 10 um, phần là khắc phục khôi phục được cả 10 phần luôn vâng. đấy và khi khi đó thì cái thân khi khôi phục được thì cái thân của nó sẽ xanh sẽ sẽ um, sẽ sẽ tươi tốt nó vâng, mượt thân mượt, hơn chứ nó mượt thân hơn bị vâng và nó sẽ trao đổi oxy ờ, vâng. uh, thu dinh dưỡng tốt hơn vâng. Ờ, đồng thời là ờ, sau đây thì sau khi mà bón phun bón cái này xong vâng. thì khoảng một tháng sau là nó ra rồi mầm rất nhiều vâng. từ 25 ngày trở ra là nó bật chồi lên ra rất nhiều và vâng. lá già nó rụng đi và chồi mới nó ra lá nó rất đẹp nó rất óng vâng. mượt và đẹp vâng. đấy và à, sau đó cây này nó sinh trưởng phát triển tốt vâng. à, Song song cùng với việc bón phân silic trên gốc như này thì bây giờ chúng ta đến với phần hướng dẫn để phun, dẫn để phun phun vâng, tưới phun vâng. tưới cho vâng. bằng cái túi 300 g. Vâng. Ở đây thì chúng tôi hướng dẫn bà con làm demo trên ba cây, vâng. sau đó chủ vườn tự thực hiện nhé. Vâng. vâng. sau đây mời con vâng. à, với cái túi phân à, silic có trọng lượng là 300 g loại này thì chúng ta dùng để phun tưới. Và đây là mà dòng phân phân hủy nhanh, nhanh gấp 20 lần cái phân rác kia. Đấy. Thì và một túi này theo quy định của, của công ty thì mình pha với tỷ lệ là 60 lít nước nhưng mà ở những vùng nắng nóng như miền Trung và miền Nam thì bà con có thể pha một túi này cho từ 100 cho đến 200 lít nước để phun à, cho cái diện tích là đối với à, cây Phật tủ như này thì cho khoảng độ à, nếu mà ta pha loãng ra thì cho khoảng độ 3 đến 50 cây thế thì bây giờ mình cắt cái túi Phật ra đi ạ ở đây thì mình sẽ dùng hai Hả? Dạ. Mình sẽ dùng là hai túi phân Hai túi cho một phi. À, cho một phi à. Dạ. 200 lít. Đấy. Dạ, vừa phun vừa tưới luôn à? Vâng, vì thời gian này cũng đang rất là nắng nóng. mình vừa vì vừa mình uh, bón cái phân silic ờ, kia xuống dưới mình xịt luôn cái này vào để cho đỡ phải tưới. Đỡ phải tưới. Vâng. mình cho nhiều nước như này để thì thưa các bạn là khi đã pha vào xô trước để ta lấy cái nước trong ta, ta, ta, ta đổ vào phi ta ta, ta phun cho nên là bây giờ ta phải phóng cho vào đây để, để phóng lên nếu có điều kiện bà con có thể ngâm trước ngâm trước cạn hết vâng. vâng. sau đó mình chắc lấy nước mình ừ, à, đổ vào phi để phun cho nó không bị tắc vòi còn bã thì bà con không nên đổ đi mà ta nên tưới vào một cái gốc vì cái bã phân này thì mang tính chất cải tạo rất là tốt khi cho cái bã này vào gốc ấy thì mình ờ, cho cái bã này vào đồng thời mình tưới cái nước không này vâng. chỉ cần tưới nước không thôi là được đặng vâng, vào đây đấy đừng đổ hết chị ạ Trung bình thì cứ một túi này là pha với tỷ lệ là 60 lít nước. Và cho một ít, cho một ít nữa. Ở những vùng nắng nóng thì bà con có thể pha loãng ra từ 1 cho đến 200 lít nước. Càng loãng tốt. Mà nhưng lưu ý bà con là không lên pha với 20 lít nước. Nếu pha với 20 lít nước là cây bị săn lá. Dưới dưới 60 vâng. lít nước ở lên là sẽ bị săn lá. Bởi vì một cái liều lượng nó quá đậm đặc thì nó sẽ dẫn đến hàm lượng. Hôm nay hai bà đi phun thuốc đấy bà con cứ nhìn bây giờ các bà mà ra tay thì gạo say ra cám <laughs> nói thật là được, ở được trong cái thôn này mà để phụ nữ mà nói được làm được ngoài hai bà bọn tôi ra cũng dưới nữa thì không có ai hơn nói thẳng đấy thế có nghĩa là hai chị này là hai ờ, phụ nữ ờ, ba đảm đang mười đảm đang không phải ba đảm đang mười đảm đang tám chữ vàng là giỏi ờ, là đại loại hết. là ở trong thôn này thì chỉ bằng này trở lại chứ còn nếu mà để nói mà hơn thì dám khẳng định luôn thôi được rồi đấy có... được rồi được rồi à. còn cái bã tía đổ vào gốc thôi phân đã được ờ, tan đều ra rồi thì ờ, bây giờ chúng ta lại công đoạn là lổ máy được không ạ? Rồi, được phải máy. Đừng có bảo máy tịt nhanh đúng nhá. Máy nó tịt. <laughs> không biết được biết đâu nó xấu hổ hay sao máy này mà thì được đến đến cái lúc đấy <laughs> lúc hấp dẫn nhất thì lại máy tịt đồ gì nữa chưa chi nữa đừng có nói phủ khui cái mồm biết nào mua gì ai <laughs> nào cái gì biết chẳng hai bà này mà đi với nhau thì ôi thôi rồi cái dao anh không cài và để kia nó rơi chân này tôi quay là tôi đến đây công đoạn phun các bạn không nhưng mà cái máy này nó không ra thì nó chỉ nó chỉ nó chả lại lại ở đây à, ở đây là thưa các anh các chị là ta phun cái này là ta phun đẫm đìa trên thân trên lá trên quả cho cả ngược lên để nó nó nó, nó vào cả mặt trên mặt dưới của lá nhá và đồng thời là phun đâm đìa vào cả thân cả cả cành những cái chỗ nhá vâng cứ phun đẫm đìa đẫm đìa vào cứ cho vào cả hết cái thân ấy đẫm bia vào thân để cho nó rửa trôi cái lấm bốc của thân nữa nhá bà con ờ, chỉ có một cái lưu ý là khi phun thì ta ờ, phun đều trên hai mặt lá trên các tán lá và phun trực tiếp vào quả cũng như là phun trực tiếp vào thân đấy và cái việc phun này thì nó sẽ giúp cho cái lá của phật tủ xanh xanh hơn dày hơn bóng hơn bóng như trắng một đâm mỡ và khỏe lá và hạn chế được những cái uh, bệnh như là nghẻ trên lá này à, sâu vẽ mùa này mắc cua trên lá này à, rồi à, bị đặc biệt là cái bệnh vàng lá thì sẽ khắc phục được cái tình trạng vàng lá và sau khi mà vun với một quy trình cứ 7 ngày một lần mà chúng ta vun từ 3 đến 5 lần sau 3 đến 5 lần sau thì 3 đến 5 lần thì sau một tháng cây vật thủ này lại xanh tươi trở lại mầm trồi ra nhiều và tiếp tục lại ra hoa và hoa ra đến đâu thì tỷ lệ đậu quả đến đó và quả ra đến đâu thì bóng mượt ống mượt và hạn chế được những cái như là sâu vẽ mùa này rẻ trên quả này à, sần quả và hạn chế được những cái bệnh như là uh, mình cảm giác như là cái bệnh nhà nó tức là nó nó nó kiểu như biến dạng ở trên cái quả bật thử này đấy ghẻ quả rồi biến dạng rồi thì thậm chí là nó cứ tay của nó những cái tay mắt tay sẽ đều đẹp ừ, cái, cái mắt tay của nó sẽ dài hơn sẽ cong hơn và nó sẽ đẹp hơn nó cho cái dáng quả và đủ cân chuẩn hơn và mẫu mã quả sẽ to hơn trái to và đặc biệt là à, đồng đều đấy và những cái tình trạng như là rẻ ở trên cây nấm ở trên cây này là không còn nữa và chúng tôi cam kết luôn và không còn cái tình trạng này nữa đấy. cây nó sẽ lá cành phun phê lá cành sum xê và hoa sai quả đậu vâng, và quả ra lên đâu là nhanh lớn mã đẹp và vàng à nó óng hơn nó xanh vâng. hơn xanh hơn óng hơn và nó sẽ mất quả hơn Đấy. vâng ngày hôm nay công ty ờ, tân phát bắc giang đến đây để cho phân làm mô hình và hướng dẫn mình về những cái kỹ thuật uh, chăm sóc để phục hồi lại cái vườn củ vàng lá này thì uh, cái uh, cái cảm nhận của bà như nào? Tôi uh, cũng rất là vui mừng bởi vì là được gặp uh, các uh, anh các chị ở trong khi ở trong công ty đã lên đây là giúp đỡ gia đình chúng tôi để khôi phục lại anh ơi để khôi phục lại cái vườn thực phủ của tôi là hiện nay là đang gặp sự cố đây vâng. gọi là gặp sự cố vâng. rồi vâng. thì cũng rất mong là bên công ty là hết sức giúp đỡ chúng tôi để khôi phục lại cái vườn vật thủ của chúng tôi cho cây xanh tốt trở lại và ra hoa kết trái để gia đình chúng tôi có một à, nguồn thu nhập đáng kể để giúp chúng tôi là là về là cuối năm này là sẽ tôi hy vọng là là, là sẽ có một nguồn thu đáng kể cho gia đình chúng tôi. Vâng yêu ước này của chị sẽ được ờ, sẽ được mãn nguyện bởi vì uh, cái phật tủ trên phật tủ thì bà con của Việt Nam mình đã ứng dụng cái phân tích này rất nhiều rồi vâng. nhưng mà chúng tôi chưa có điều kiện để làm video để đăng lên cho bà con xem vâng. và um, chị um, cho biết địa chỉ cũng như là số điện thoại của mình để nếu như tới đây mà các thầy các bà con muốn mua của tôi là tên tôi là Tạ Thị Mai ở thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại 0334 149 109. À, nếu ai như có nhu cầu khi mà tôi khôi phục được vườn vật chủ ai có nhu cầu tham quan đến đây để tham quan để học hỏi để à, để để à, cũng có những cái à, vườn mà trao đổi kinh nghiệm mà tương tự để trao đổi kinh nghiệm thì tôi cũng sẵn sàng là giúp đỡ sẵn sàng là là là là ừ, trao đổi lại cho và và tôi cũng sẽ là ai có nhu cầu là mua bán là tôi cũng sẽ sẵn sàng là cung cấp đây là hàng cho là ừ, mọi người là để thờ cúng hay là về đi lễ đi ấy về dịp cuối năm ạ. Vâng. À, cái tuần vật thử này đã thu được nhiều đứa chưa ạ? À, nhà tôi ờ, cũng thu được từ 3 năm nay rồi. 3 năm nay mà hiệu quả Vâng, và năm nay nó lại lại ít như thế này nữa là nếu năm nay không khôi phục được nữa là thất thu hoàn toàn đấy. Vâng, vâng. Vậy thì chúng tôi sẽ đáp ứng cái nguyện vọng của gia đình bà Mai. Vâng. Và chỉ um, nhắc nhở bà một điều là cứ 7 ngày mình phun một lần. Vâng. Rắc thì mình bón thì bón rồi. Vâng. Sau đây gia đình hoàn tất nước cái um, bón cái vườn này. Vâng. Thế sau đó thì cứ 7 ngày mình phun một lần. Vâng. Um, và sau 5 lần phun vâng. mà 7 năm 3 năm tức là vâng. vào khoảng một tháng hơn một tháng một chút thì tôi cam kết với quý vị ở đây với bà con là cái vườn à, phật thủ này sẽ khắc phục hoàn toàn dạ, vâng. và sẽ không phải bón thêm một lần nào nữa chỉ cần như vậy thôi dạ. và cây từ đó là cứ à, sinh trưởng và phát triển sẽ rất là tốt dạ. thì à, cũng cảm ơn gia đình bà Mai đã à, giúp chúng tôi làm được cái clip này mọi thắc mắc về phân bón Silic hoặc 0914 618 909 để được cập nhật những thông tin mới nhất và là người đầu tiên để đón nhận được nhiều video hay thiết thực thì à, các bạn nhớ nhấn vào nút tìm của chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn chúng tôi rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này tới mọi người thân và với một dòng quân hữu ích đặc biệt là tốt cho những cây về tâm linh như thế này thì tại sao bạn không dùng nhỉ một câu vâng. hỏi để dành cho các bạn đấy và cuối cùng thì tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào tất cả chúng ta xin à, chào bà con và hẹn gặp lại chào bà con